tọa viện vũ chùa tiên châu kính bạch chư tôn hiền đức tăng kính thưa quý phật tử thân mến hôm nay ngày 17 tháng 10 năm kỷ hợi quý phật tử trở về nơi đạo tràng để tham dự khóa tu niệm phật một ngày gieo trồng chánh nhân tịnh lộ lời nói đầu tiên con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ vấn an sức khỏe chư tôn hiền đức và xin gửi đến quý hành giả hiện hữu nơi đạo tràng lời kính chúc vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường, Nam Mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý Phật tử, khổ đau xuất hiện trong đời sống của con người được ví như là một căn bệnh ung thư. Nếu chúng ta không nhận diện và không biết phương pháp để giải tỏa thì không làm sao có được một đời sống hạnh phúc an vui chính vì trải qua những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống bị bế tắc cho nên một số người đã thốt lên lời than thở như sau khi tỉnh mộng lúc tàn canh giật mình mình lại thương mình xót xa khi sao phong gấm rủ là giờ sao tan tác như hoa giữa đồng trải qua bao nhiêu biến chuyển đổi thay của cuộc đời họ gặp quá nhiều sự bất hạnh rủi ro không may cho nên họ chán chường tuyệt vọng và có người lại bảo rằng đời đáng chán hay không đáng chán mượn chánh chén quỳnh xin hỏi bạn tri âm chỉ mượn cái chén chén rượu để giải tỏa những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống nhưng thưa quý vị khi nêu lên cái chân lý khổ đế đầu tiên Đức Thế Tôn không phải đưa con người đến chỗ bi quan tuyệt vọng chán trường tiêu ma đi ý chí mà Ngài muốn cho chúng ta nhận diện rõ khổ đau là một sự thật trên cuộc đời này không ai có thể chối bỏ cả nhưng tiếp tục Đức Thế Tôn lại nêu lên cái phần chân lý thứ hai đó là tập đế nguồn gốc nguyên nhân của những nỗi khổ niềm đau là do sự tích tập chứa nhóm của các thứ phiền não để chúng ta biết mà đoạn trừ đoạn trừ được nguồn gốc nguyên nhân thì quả khổ sẽ được chấm dứt và đức thế tôn lại tiếp tục ngài trình bày qua phần chân lý thứ ba đó là diệt đế diệt đế có nghĩa là cảnh tịch diệt niết bàn an vui giải thoát và phần chân lý thứ tư ngài lại chỉ dạy cho chúng ta phương pháp con đường tu tập để có được an lạc giải thoát đó là đạo đế tinh thần của tứ thánh đế được gọi là một nền giáo lý căn bản của đạo phật tất cả nền giáo lý phát triển của đại thừa đều nương vào tứ thánh đế mà từ đó phát triển ra do đó hôm nay chúng ta học phật chúng ta cũng phải có được chánh tri chánh kiến nhận biết sâu sắc khổ đau trên cuộc đời này và cái gì khổ nhất trên đời vậy quý vị hôm nay nơi đạo tràng khóa tu niệm phật tại chùa tiên châu con xin mạng phép mượn đề tài cái gì khổ nhất trên đời làm món quà phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị kính thưa quý phật tử khi nói cái gì khổ nhất trên đời thì chúng ta thấy về thân có ba cái khổ đó là già bệnh chết về tâm nó cũng có ba cái khổ đó là tham sân si làm cho con người đau khổ và đối với đời sau thì nó cũng có ba cái khổ đó là địa ngục ngạo quỷ súc sanh vậy thì khi nêu lên chủ đề cái gì khổ nhất trên đời thì có nhiều phật tử nói trên đời này khổ đó là lúc tuổi già bệnh tật có phải vậy không quý vị nhưng cái đó chỉ là khổ về thân thôi à còn cái căn bản nguồn gốc của những nỗi khổ niềm đau như thiền sư đồng sơn lương giới thưa quý vị có một hôm trong pháp hội đông người ngài mới hỏi kẻ tăng người tục ngài hỏi rằng cái gì khổ nhất trên đời thì lúc đó có người giơ tay phát biểu rằng kính bạch hòa thượng cái khổ nhất trên đời là sanh ra làm người mà sáu căn không đầy đủ gọi là khổ nhất ngài bảo sáu căn không đầy đủ khi mang thân phận con người là khổ nhưng cái đó chưa gọi là khổ nhất người khác lại nói bạch hòa thượng đến lúc tuổi già các căn suy hoại ăn không biết ngon ngủ không yên giấc đó là khổ nhất ngài nói tuổi già cũng khổ nhưng cái đó cũng chưa gọi là khổ nhất người khác lại phát biểu rằng bạch hòa thượng heo con cái khổ nhất trên đời đó là thương yêu mà phải xa lìa với cái cảnh chiều tựa cửa mẹ thường trong ngóng sóc buồn thương một bóng hình ai tỷ tê dế khóc than dài năm canh thao thức trong hoài tinh con đó là khổ nhất Ngài nói thương yêu đối với người thân của mình Mình thương yêu mà phải xa lìa là khổ Nhưng cái đó cũng chưa gọi là khổ nhất Người khác lại giơ tay lên phát biểu hoạch bạch hòa thượng Cái khổ nhất trên đời đó là Vạn dặm chia phôi xa xôi rồi còn có ngài hội ngộ Nhưng quỳnh tuyền dị lộ thì mãi mãi cắt đứt mối lương duyên Kẻ còn ở lại nhân gian người đi cách biệt quan sang tuyền đài âm dương rẽ lối phân hai mây sầu trăng lặng buồn thai não lòng đó là khổ nhất ngài nói cái cảnh tử biệt đối với người thân yêu cũng chưa gọi là khổ nhất khổ nhưng mà không có nhất người khác lại thưa bạch hòa thượng cái khổ nhất trên cuộc đời này đó là tử thần xuất hiện cái chết Lúc này thân thì đớn đau, nhức nhói Tâm thì rối loạn, quay cuồng khổ dữ lắm Ngài nói cũng khổ nhưng chưa đó gọi là khổ nhất Rồi người khác lại bảo rằng quán thù mà gặp mặt mỗi ngày là đau khổ Ngài nói cái đó cũng là khổ nhưng mà không phải là khổ nhất đâu Mỗi người nói ý Rồi rốt cuộc Ngài cũng bảo rằng các vị nói chưa hoàn toàn chính xác Vậy thì mọi người mới hỏi Ngài vậy chứ Bạch Hòa Thượng Xin Hòa Thượng khai thị cho chúng con được biết cái gì khổ nhất trên đời Ngài bảo rằng nỗi khổ của con lạc đà chở nặng trải qua bãi sa mạc quan vu Nỗi khổ của ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh chưa gọi là khổ Vô minh không biết lối đi là khổ nhất đó quý vị trích dẫn lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú Thiền sư Động Sơn Lương Giới Ngài nêu lên cái khổ nhất trên đời Đó là vô minh, ngu si, không biết rõ lối đi Để rồi bản thân của chúng ta trong cuộc sống hiện tại Vì sự vô minh, mê lầm, vọng chấp đó Đã tạo tác vô lượng, vô biên, tội nghiệp Chính vì nguyên nhân đó mà chúng ta cứ tiếp tục trôi lăn trong kiếp sống luân hồi quá nhiều đau khổ này hôm nay chúng ta có đầy đủ thắng duyên học Phật chúng ta phải nhận thức thấu triệt rõ cái gì khổ nhất trên đời thì con khẳng định một điều nữa đó là vô minh ngu si không biết lối đi có nghĩa là mê lầm vọng chấp không hiểu rõ được chân lý đó là khổ nhất quý vị ơi nhưng trước khi đi vào chủ đề chính đó thì con xin nêu lên ba cái khổ về thân đó là già bệnh chết có khổ không quý vị già có khổ không có già khổ lắm nhà thơ Nguyễn Khuyến đã diễn tả cái nỗi khổ của người già đây mái tóc chòm đen chòm lớm đốm hàm răng chiếc rụng chiếc lung lai lèm nhèm bốn mắt tranh mờ tỏ khập khển ba chân dở tỉnh sai trong bài thơ của nhà thơ Nguyễn Khuyến nói về cái khổ của người già chúng ta thấy đó người cái tuổi xế chiều rồi thì mái tóc chòm đen chòm lấm đớm nhưng mà ngồi đây nhìn xuống thì con thấy có một số vị không phải là lấm đớm nữa mà đầu bạc trắng như tuyết phải không quý vị hàm răng thì chiếc rụng chiếc lung lai không phải chỉ rụng có một chiếc mà không phải chỉ mới có lung lai mà có vị mớm sọm hăng rết luôn tức là hết không còn cái răng nào ăn đâu có biết ngon gì đâu ăn nói thật á chỉ đưa vào trong miệng rồi mấp mấp vài cái nuốt trọng chứ có răng đâu mà nhai có nhiều bà cụ ông cụ rất là dễ thương nhìn thấy cái miệng mớm ăn không có biết ngon gì hết á đó. đó là cái khổ về già đó quý vị lèm nhèm bốn mắt tranh mờ tỏ đến lúc tuổi xế chiều rồi thì phải trở thành một sinh vật bốn con mắt tại sao vậy hai con mắt thường rồi thêm cặp kính đeo vào nữa mà nó còn lèm nhèm lúc mờ lúc tỏ chứ đâu phải lúc nào nó cũng sáng rõ đâu phải không quý vị khập khển ba chân dở tỉnh say tuổi già rồi đi hai cái chân của mình chống không vững phải mượn thêm một cái chân nữa đó là một cây gậy chống chổi mà đi đâu phải vững đâu khập khển ba chân mà còn lúc tỉnh lúc sai lúc lạng bên này lúc dấp bên kia cho nên khổ lắm quý vị ơi cái khổ trong lúc tuổi về già nhất là cái tuổi này quý vị cảm nhận sâu sắc qua lời đức phật chỉ dạy nhưng khi hiểu biết về phật pháp thì chúng ta nhận định thấu triệt rõ cái quy luật của đời người là thế đó có ai thoát khỏi dòng công lệ ấy đâu quý vị chúng sinh rồi phải bị già không ai thoát khỏi lúc qua canh tàn chúng sinh bệnh tật đa mang ít ai sống được bình an mạnh lành cả chúng sinh cái chết sẵn dành không ai thoát khỏi tử sanh đến kỳ chúng sinh rồi phải biệt ly Giả từ tất cả ra đi một mình Mang theo gánh nghiệp ba sinh Theo ta như bóng theo hình chẳng có tha Phàm hễ sanh ra Với thân phận của một con người Sống giữa cõi đời này Ai trong chúng ta cũng phải trải qua hết tuổi thanh xuân đến hồi đầu bạc Nhưng trong lúc tuổi già hiểu biết rõ cái quy luật của đời người Cái điều quan trọng ở đây là dù cái thân già nua tuổi tác đi đứng khó khăn ăn không ngon ngủ không yên giấc nhưng quý vị hiểu biết sâu sắc về Phật Pháp Thì quý vị sẽ không có cái khổ đau trong lúc tuổi về già gì đó là cái quy luật à Không ai tránh khỏi điều này Mà gừng càng già nó càng cay Phải không quý vị? Người trong lúc tuổi già càng giàu kinh nghiệm hiểu biết ở đời hơn mỗi một ngày qua quý vị trải nghiệm được bao nhiêu sự việc trong cuộc đời này chắc có lẽ quý vị đã từng nếm trải mùi đời rồi tất cả những hương vị của cuộc đời quý vị đã từng nếm trải cuộc đời này thăng trầm vinh nhục quý vị cũng đã trải qua cho nên mình kinh nghiệm nhiều lắm quý vị ơi kinh nghiệm hiểu biết rồi thì như thế nào vậy chúng ta sáng suốt để chọn một con đường lý tưởng để mình đi ai rồi cũng phải già phải chết đi nhưng nhiều lắm trăm năm cũng một kiếp người ai rồi cũng phải sẽ đi thôi hãy sống sao cho đầy ý nghĩa để buổi xuôi tai miệng mỉm cười quý vị ơi trong lúc tuổi già đây chúng ta biết rõ thời gian còn lại của mình giữa cuộc đời này không còn bao lâu nữa và hàng ngày mình đã tiếp nhận được bao nhiêu cái điện tính của Diêm La Dương gửi đến cho mình rồi quý vị Điện tính của ông ta gửi đến cho chúng ta qua làn tóc bạc, qua cái răng rụng, qua cái lưng còng, qua cái chân đau nhức Đó chính là điện tính của Diêm La Dương đó quý vị Và khi tiếp nhận được những điện tính này thì điều mà người Phật tử cần lưu ý, cần phải biết đó là ông ta gửi điện tính trước, ông ta sẽ đến sau. Vậy chẳng lẽ bây giờ quý vị đợi cho đến khi tử thần xuất hiện, lúc đó mới nói rằng ông ơi, ông nán lại cho tôi mà, tôi còn nhiều việc thiết tha chưa có làm. Tử thần cũng sẽ lạnh lẽo hất hàm Đi ngay ngươi chớ càm ràm uổng công Biết không xong đứng khóc ròng Trách vì mình sống lông bông một đời Thế là nhắm mắt tay xuôi Mặc cho nghiệp lực dẫn lôi sáu đường Cũng vì lúc sống ta xem thường Tử thần lưỡi búa có nhường nhịn ai Sống nay rồi lại chết mai nào Ai sống mãi sống hoài trên thế gian Chết rồi còn lại nắm tro tàn vong hồn quanh quẩn một đàn tử sanh ai ơi giác ngộ tu hành về nơi bảo sở lạc thành mới bình yên thôi trong lúc cái tuổi xế chiều này quý vị ý thức giác ngộ thời gian còn lại của chúng ta quá ngắn ngủi nỗ lực tinh tấn niệm phật để có đủ hành trang tư lương trở về quý vị ơi cả cuộc đời mình giải nắng dầm mưa đổ mồ hôi soi nước mắt hăng trầm vinh nhục lên xuống đã bao nhiêu lần bao nhiêu lượt rồi ngoảnh nhìn lại cuộc đời giống như là giấc mộng được mất bại hành bỗng chốc quá hư không thôi quý vị đời người giống như một giấc mộng người mộng trước kẻ mộng sau chung quy đều là mộng cả người bần tiện ấy là đang trong cơn ác mộng kẻ vinh hoa chẳng qua cũng chỉ là mộng tốt lành gắm sự đời nghĩ lại giật mình thế mới biết phù sinh chỉ là mộng ảo từ niên thiếu cho đến khi lão mạo tuy nói rằng trăm năm nhưng ngắn chẳng đầy một gan mạng người ngắn mũi vô thường chỉ gắn liền với một làng hơi chứ đừng nói một tấc một làng hơi ngắn ngủi thôi mà tiếp nối giữa hai bờ sinh và tử mong sao quý phật tử ý thức giác ngộ sinh tử là việc lớn cơn vô thường mau chóng mà ngay bây giờ trong lúc tuổi xế chiều buông bỏ hết mọi hơn thua được mất buông bỏ hết tham luyến thế gian buông bỏ hết những sự vướng vích chằng chịch trói buộc mà nhất tâm niệm phật đi quý vị giờ này mà không lo tu tập chẳng lẽ đợi đến tử thần xuất hiện rồi mới năn nỉ cầu xin ông ta chờ hẹn nán lại cho mình hay sao Lúc đó dù cho quý vị có lại bao nhiêu lại Có đem tiền muôn bạc bể ra Để đánh đổi mua chuộc mạng sống một ngày cũng không được Diêm dương chủ định tam canh tử Định bất lưu nhân đáo ngũ canh Diêm dương đã định rằng Canh ba anh phải chết thì không cho anh chờ đợi hẹn nán lại đến canh năm đâu cho nên mong sao toàn thể quý Phật tử trong lúc tuổi già xế bóng nhất tâm niệm Phật vạn duyên buông đi quý vị bây giờ không buông thì khi tử hận đến cũng phải buông thôi à có nhiều vị tuổi già mà nói vậy nè chưa được đâu cô ơi tại quý thầy quý cô ở trong chùa đó quý thầy quý cô không cần phải làm lụng lo lắng gì cả chỉ cần lo tu thôi còn tụi tôi ở ngoài đời á, thì còn phải lo cơm áo gạo tiền còn biết bao nhiêu bổn phận trách nhiệm chưa làm xong nhưng tại sao chúng ta không đặt câu hỏi nếu lúc này tử thần đến rồi thì có phải buông hay không buông không quý vị không muốn buông cũng phải buông bởi vì ông ta không cho chúng ta chờ hẹn nán lại một giây một phút một giờ một khắc nào đâu quý vị do đó trong cái tuổi xế chiều con mong sao với phật tử ý thức giác ngộ vô thường đến mau chóng lắm mà nỗ lực tinh tấn lo tu tập đi nghe quý vị còn bất giác vô minh cứ nghĩ rằng mình sống hoài sống mãi ở trên thế gian và nghĩ rằng mình mạnh khỏe hoài không đau yếu sống hoài không chết đó là điều không thể được quý vị rồi đến lúc tuổi về già các căn suy hoại rồi bệnh tật phát hiện trên thân nhất là các vị từ 60 tuổi trở lên nha trên thân của mình phát hiện bệnh nhiều lắm vừa rồi có vị phật tử đi khám bệnh xong về cái mới nói sư cô ơi con đi khám bệnh xong rồi 7 ngày nay con ăn không được ngủ không được hỏi sao vậy cô Kết quả đưa ra 11 căn bệnh Căn bệnh nào là cũng căn bệnh nguy hiểm không Mà 11 thứ bệnh trên thân vậy đó Giờ con lo, con lắng, con sợ hãi quá Con chỉ có 7 ngày qua thôi mà con sụt hết 7 kg Mỗi ngày mất hết 1 kg Cái con mới nói Nội cái bệnh nó chưa đem đến cái chết cho chúng ta Thì nỗi lo lắng sợ hãi đó đã khiến chúng ta chết dần, chết mòn rồi đó quý vị đâu quý vị quý vị thử quán niệm lại coi phàm hễ có thân là có bệnh có ai thoát khỏi điều này không quý vị từ những cái chứng bệnh như là ngoại cảm nhức đầu ho nóng lạnh sổ mũi nó cũng làm <coughs> cho mình khó chịu rồi đến những cái căn bệnh nan y nó bức bách đau đớn vì thân này là thân quả báo của các nghiệp và phàm hệ có thân là có bệnh thân này là sự giai mượn của các duyên là do tứ đại duyên sinh giả hợp nó thường chống trái lẫn nhau đó quý vị hiểu rõ được điều đó thì dù thân có bệnh nhưng đừng để tâm thọ khổ nha quý vị phàm nhân ở giữa thế gian khi biết bệnh tật ở trên thân hoặc là mang bệnh tật trên thân cái bệnh trên thân nó cũng có bức bách nhưng không đến nỗi đau khổ chỉ do sự lo lắng sợ hãi quan mang phập phòng đó nó khiến cho chúng ta đau khổ nhiều lắm quý vị ơi mong rằng toàn thể quý phật tử khi có bệnh quán niệm được cái sự vô thường quyển giả của cái thân này trong lúc bệnh tật làm chủ dòng cảm xúc của mình và buông bỏ muôn duyên nhất tâm niệm Phật gì không biết tự thần đến giờ nào phải có đủ hành trang tư lương trở về đừng để khi đối diện trước tử thần rồi như người đứng ở giữa ngã ba đường mà cuộc hành trình không định hướng sẽ về đâu lúc lo đó lo lắng sợ hãi nhiều lắm quý vị và trong lúc bệnh là một cơ hội để chúng ta quán niệm được cái sự quyển giả của thân này cho nên trong luận bảo vương tam muội có nói khi nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh vì không tật bệnh thì tham dục rất dễ sanh lâu lâu có bệnh chút để mình cảm nhận được cái thân này quyển giả xả bỏ cái chấp ngã nghe quý vị còn nếu không tham sân si phiền não chấp ngã nhiều lắm quý vị ơi và cứ nghĩ rằng mình sống hoài sống mãi trên thế gian không bao giờ chết đi mà khi mang thân này đều nằm trong cái quy luật sinh diệt vô thường ấy không ai thoát khỏi cả rồi khi đối đầu trước cái chết có nhiều người nói chết tôi không có gì phải sợ hết tôi chỉ sợ bệnh thôi chứ tôi không có sợ chết nhưng nếu ông bệnh sao chết phải không quý vị cũng có những trường hợp những người chết một cách đột ngột ta gọi là đột tử đó hay là bất đắc kỳ tử đó quý vị nhưng mà cũng có những trường hợp từ cái bệnh mới đưa dần đến cái chết chứ chúng ta nói chết mình không sợ không dám không sợ đâu quý vị bây giờ thì mình nói vậy đó chứ đối diện trước tử thần ai cũng sợ hết quý vị ơi một người biết tu học phật pháp hiểu rõ được quy luật của một đời người có sanh là có tử tử sanh là ải phải đi qua đi mãi nhưng ai đã đến nhà Quanh quẩn ba đường cùng sáu nẻo Muốn ra cần gấp niệm di đà đi Chứ con đường tử sanh là một nhịp cầu ai cũng phải đi qua Và trần thế này chỉ là chỗ tạm nương giống như quán trọ ở ven đường Mỗi người là khách dừng chân tạm rồi sẽ đi về chốn viễn phương Chúng ta khi sanh ra giữa cuộc đời này đã mang phải một bản án tử hình chờ giờ hành quyết thôi quý vị chờ cái ngày cái giờ hành quyết chứ ai cũng phải chết hết đó là một bản án tử hình đó có ai thoát khỏi cái chết không có sanh là phải có tử mà và quý vị có biết bao giờ mình chết hay không quý vị có biết không không và có biết mình chết vì cái nghiệp gì không cách đây ba hôm có một cô phật tử cậu đến chùa cậu mới ghi tên để cầu siêu cho mẫu thân của mình Bà cụ này đang ngồi ở trong nhà niệm Phật 4 giờ khuya bà thức dậy bà ngồi bà niệm Phật Xe hàng, tài xế xe hàng đi suốt đêm ngủ gục Nó chạy nó tông vào nhà nó cán bà dẹp lép luôn Bà đang ngồi niệm Phật mà nó cán bà ở trong nhà Cán tông vô rồi sập cái nhà rồi cán dẹp lép Thưa quý Phật tử, cậu mới đến, cậu mới nói Mẹ con phải chi mà đi ra ngoài đường mà bị tai nạn giao thông con nói ngồi trong nhà niệm phật mà xe nó cũng tông vào nó cán dẹp nữa cái đó gọi là gì cái nghiệp đó quý vị không có trốn tránh đường nào chúng ta tin hiểu sâu sắc về nhân quả dù cho bay vút lưng trời dù cho đáy biển trốn hời được đâu dù cho nấp dưới hang sâu không nơi nào tránh quả sầu đã gieo khi cái nhân chúng ta đã gieo trồng mà đủ duyên đến đến lúc mà trổ quả rồi trốn đường nào không khỏi nhân quả đâu ngồi trong nhà thì cái quả nó trổ rồi cũng không trốn không tránh khỏi cũng chết có ai trốn được tử thần đâu quý vị vậy thì quý phật tử hiểu rõ được cái điều đó mong sao toàn thể quý phật tử sống không có phải một đời sống buông lung phóng túng mà nói rằng sống ta tùy thuận diệt đời chết ta yên nghĩ nào khơi sự buồn chết không có nghĩa là chấm dứt chấm hết đâu quý vị mà đó chỉ là thay đổi giai đoạn nhất kỳ của dòng nghiệp báo chết chẳng khác nào bỏ cái áo cũ sẽ mặc lại cái áo mới bỏ cái nhà cũ đổi đến nhà mới để ở bỏ cái thân này đổi lấy cái thân khác nhưng nếu bỏ cái thân người để đổi lấy cái thân kim cang bất hoại do hoa sen quá xanh ở tây phương cực lạc thì còn gì quý bằng phải không quý vị mà nhặt một cái không đổi được như vậy đổi cái thân người mà mang lấy cái thân thân này là mang lông đội sừng thì đó là một điều đáng tiếc uổng tiếc lắm quý vị ơi thân người khó được nay chúng ta đã được rồi Phật Pháp khó nghe Nay chúng ta cũng đã được nghe rồi Mong sao Pháp, tất cả các vị đây Đều phát khởi tính tâm Đối với giáo Pháp của Phật Và lấy đó làm kim chỉ nam để ứng dụng Để hành trì trong cuộc sống Dứt các điều ác làm các việc lành giữ tâm ý của mình thanh tịnh để ngài nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời này chúng ta nở một nụ cười tự tại ra đi chào vĩnh biệt luân hồi ta bà là giả cảnh nơi ta gửi thân cao lắm sinh tử này chỉ có 100 năm thôi cái thân sinh tử có 100 năm thôi còn cực lạc mới là gia quê chốn an mạng niết bàn muôn thọ xin tất cả hãy nên ghi nhớ sống trên đời có được bao lâu mới xuân xanh thoáng chốc đã bạc đầu rồi lại đến quan khâu một nắm cuộc trần thế ta hãy nên suy gẫm tấm thân này do ngủ ấm duyên sinh bởi do nơi nhiễm trước vọng tình nên cảm họ thân hình nam nữ sống với kiếp phù du lự hướng hễ có sinh có tử lẽ thường khi mãn duyên ta trở lại cố hương vậy thì ngay hiện tại nương phật hiệu để tây phương hẳn lối chớ vương vấn tình tiền muôn mối mà sáu đường rắc rối chuyển xoay Cõi ta bà đau khổ lắm thai Về cực lạc để ngồi đài sen báo Đừng lưu luyến cửa nhà con cháu Muôn sự điều bỏ ráo mà đi Tấm thân này còn chẳng xá chi Hơi thở dứt, đời thì cũng dứt Sinh và tử làng hơi chỉ một tấc Bận lòng chi được mất buộc ràng Hãy xả trần tâm để thần thức nhẹ nhàng Rời quán trọ trần gian ta buông gánh Hân trước sau gì cũng mất Nhưng đừng sợ quý vị ta vẫn còn chân tánh Giờ phút này hãy nương ánh từ quan Dốc một lòng thẳng hướng đạt ban Câu Phật hiệu rõ ràng miên mật Xin tất cả hãy phát lòng chân thật Niệm A-di-đà Phật thiết tha Hãy mau mau cấp bước liên tòa Đường sinh tử ta thoát qua cơn mộng Giờ phút này huynh đệ chúng ta đồng hướng vọng Để phụng thỉnh từ tôn phóng bạch hào Xin tiếp dẫn chúng con tay cảnh được vào Khuyên tất cả cùng nhau mau niệm Phật Niệm Phật để có hành trang tư lương trở về Trước sau sớm muộn ai cũng về thôi chết trước chứ chết sau không có gì khác hết khác nhau ở chỗ sau khi chết mình đi về đâu đó quý vị không chết bây giờ mấy mốt cũng chết không chết trẻ thì cũng chết già không chết sớm thì cũng chết muộn chết là chặng đường cuối cùng của một đời người đừng sợ quý vị ơi quan trọng ở chỗ sống chúng ta làm được việc gì lợi ích cho ai và sau khi chết đi ta đi về đâu Nếu quý vị đã chuẩn bị cho mình Cuộc hành trình để trở về Tây Phương cực lạc Và có đủ hành trang rồi Thì không gì lo sợ nữa cả quý vị Cho nên để thoát khỏi Ba cái khổ của thân già bệnh chết chỉ khi nào quý vị có chánh tri, chánh kiến, hiểu biết một cách đúng đắn Đó là quy luật của một đời người Không ai tránh khỏi Lúc già các căn suy hoại thì nỗ lực tinh tấn niệm Phật vì biết rõ thời gian mình còn lại không bao lâu nữa Đừng hơn thua tranh đua chấp mắt phải quấy Đừng có quạo quọ cao có Đừng bắt lỗi bắt phải nữa nghe quý vị Có những người trong lúc tuổi già đó quý vị Cái bực mình rồi à, Cái hờn mát Nói ngày xưa tôi còn trẻ Tôi còn sức khỏe tôi làm ra tiền ra bạc Ai cũng trọng vọng tôi hết còn bây giờ tôi già rồi tôi đâu làm gì ra tiền tôi không có đóng góp được gì cho gia đình cái mấy người khinh dễ tôi hả rồi cái hờn mát buồn giận hoài à cái đó là cái tâm lý của người già bây giờ mình biết tu rồi xả tuổi già kinh nghiệm càng nhiều ngày xưa mình đóng góp cho gia đình bằng cái sức lực của mình bây giờ chúng ta đóng góp cho gia đình bằng cái kinh nghiệm ở đời tuổi già có kinh nghiệm nhiều mình đem cái kinh nghiệm hiểu biết ở đời giáo dục truyền dạy cho con cho cháu của mình cũng đóng góp về tâm lực trí lực vậy chứ đừng có mặc cảm tự ái hờn mát rồi cái bản thân của mình sống không có vui sống khổ não nghe quý vị rồi bệnh tật trên thân cũng biết rõ đó là quy luật của đời người thân tuy bệnh nhưng đừng để tâm bệnh nha quý vị rồi lúc mà đối diện trước tử thần quý vị biết rõ đây là chặng đường cuối cùng của một đời người không ai tránh khỏi đừng sợ dù có sợ trốn đường nào cũng không thoát khỏi tử thần đâu cam can đảm dám nhìn thẳng vào sự thật và ngay giây phút này nhất tâm niệm Phật để nương vào năng lực của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cho mình về Tây phương cực lạc sống cảnh an lành Nơi đó sống lâu kiếp kiếp đời đời Không già không chết không dời đi đâu Còn ở cõi ta bà này vô thường giả tạm ngắn ngủi Mong manh lắm quý vị Rồi bây giờ chúng ta nhận thức hiểu thêm về ba cái khổ của tâm Đó là gì? Ba cái khổ của tâm đó là tham, sân và si Thưa quý Phật tử Lòng tham nó tác động, nó chi phối Khiến cho con người đau khổ vô vàng luôn quý vị ơi bao nhiêu cho thỏa lòng ham đây có một cái muốn cho có mười có mười muốn cho có trăm có trăm muốn cho có ngàn chính vì tham muốn dục vọng đó chúng ta đã biến mình trở thành một loài quỷ đói khao khát thèm thuồng vơ vét chiếm đoạt chiếm hữu chiếm dụng tài sản của người mà bất chấp thủ đoạn tạo ra biết bao nhiêu tội và nghiệp người phật tử tin hiểu sâu sắc về nhân quả chúng ta biết rõ rằng mỗi ác nghiệp mình gây tạo là một tờ giấy nợ trả hiện đời hoặc ở mai sau vay bao thì trả cũng bao xưa nay nhân quả luật nào nể ai nếu vay nợ tiền trả bằng tiền vay nợ mạng trả bằng mạng vay nợ tình trả bằng tình nhân nào quả nấy không sai nếu quý vị tin hiểu sâu sắc về nhân quả biết rõ đâu là tội phước thì quý vị sẽ xây dựng cho mình một đời sống đạo đức sẽ không vi phạm những điều sai trái tội lỗi quý vị bởi vì ta gieo hạt giống nào bản thân của chúng ta sẽ gặt hái kết quả đó trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu không có cái đạo lý quý vị gieo hạt giống đắng mà nó lên trái ngọt bao giờ ngược lại cũng không có cái đạo lý quý vị gieo hạt giống ngọt mà nó lên quả đắng trái đắng nếu hình ngay thì bóng sẽ thẳng hình mà cong thì bóng nó sẽ quẹo quý vị ơi hiểu rõ nhân quả tất cả chúng ta làm chủ cuộc đời mình khổ hay vui toàn do quý vị quyết định đó nếu quý vị sống ở giữa cõi ta bà này tham muốn dục vọng bất chấp thủ đoạn chiếm đoạt chiếm hữu chiếm dụng tài sản đem về phần mình của người ta mình đem về phần mình cũng vướng vấp vào cái luật pháp ở thế gian tù tội còn sau khi chết đi thì nương vào cái luật nhân quả thiện ác vai trả đó đó chính là một phương cách vay nợ nặng lãi đó quý vị chiếm đoạt chiếm hữu mà do lòng tham muốn dục vọng nó đã xúi dục mình đó nó biến mình trở thành một loài ngạ quỷ lúc này rồi bất chấp luôn miễn sao có tiền thôi xin hương quý phật tử con biết ngày rằm ở các chùa ví dụ chắc chắn là chùa tiên châu đây nè là một ngôi chùa cổ lớn nổi tiếng là ngày rằm tháng 10 vừa qua chắc Phật tử về chùa rất là đông phải không quý vị quý Phật tử ngày 14 rằm thì đi các chùa nào cũng đông hết nhất là những cái rằm lớn thì nói riêng về chùa Hưng Hiền của chúng con thì cái ngày 14 tháng 10 vừa rồi đó là đông giống như là còn hơn là cái ngày rằm tháng 7 nữa tại vì nó trúng vào ngày chủ nhật cho nên đông dữ lắm ngày đó ở chùa của chúng con đây nội mà nấu gạo nấu cơm thôi nữa nghe, chỉ một món là cơm thôi mà trên một ngàn ký gạo trên một tấn gạo còn nói mà hủ tiếu thì là 2.000 kg hủ tiếu 42.000 kg bún bánh canh 1.000 kg bánh canh mà tính số lượng là tấn tấn trở lên không à quý vị mà có 26 món ăn 26 món ăn buffet quý Phật tử cũng như các vị Phật tử hành hương lễ chùa thì 26 món ăn đó mà 5 giờ sáng là quý cô đã dọn ra rồi mới tới 9 giờ 9 giờ rưỡi sạch hết không còn gì hết là phải bắt qua phần cơm để nấu cơm đãi cho quý phật tử thì đang trong lúc mà phát bánh bao nè phát bánh phát à, đồ cho quý phật tử đó nhất là cái quầy bánh bao có những người thành phần xấu đó quý vị họ tìm cách họ trà trộn vào cái chỗ đông người họ thấy ngay cái quầy bánh bao người ta xin đông quá họ mới nhào tới họ làm bộ họ giật để cho nó số bồ số bộn á mất trật tự lúc này cái mọi người la lên cái càng la càng rối loạn thì lúc đó là các vị càng càng tụ tập đông để coi cái gì thì lúc đó thừa cơ hội ấy những thành phần họ xấu đó họ thừa cơ hội họ móc túi móc tiền móc điện thoại trong lúc mà chen nhau để lấy bánh bao á, thì lúc này rầm nào cũng vậy các chú công an đều à, đến chùa để bảo vệ trật tự an ninh có nhiều người mặc đồ thường thôi nhưng mà đứng mỗi nơi là một góc một góc nhất là cái chỗ nào đông người là các vị đó xuất hiện thì có người họ len lỏi vào móc túi mới vừa móc móc trong túi của một bà già một cái bóp tiền thì công an chụp ngay tay còng lại liền thì cái người này mới người này mới nói tha cho tôi đi tôi lỡ lần này tha cho tôi đi rồi công an dẫn đi rồi đến cái vị khác cũng vậy đó móc lấy cái điện thoại của người ta chụp được cái điện thoại ai ngờ đâu cái chú phật tử ở chùa chú bắt được cái chụp ngay tay cái cái người đó cái người này mới nói ông ơi ông tha cho tôi lần này cho tôi làm ăn đi cái chú phật tử nói làm ăn cái kiểu gì vô chùa móc túi người ta mà nói để cho làm ăn hả rồi nói ông ơi nhà tôi con đông quá ông ơi cho tôi làm ăn tôi kiếm tiền tôi nuôi con tôi chứ không thôi làm sao tôi nuôi nổi bầy con nói trên đời này bao nhiêu ngành nghề xong tìm cái nghề nào mà tìm cái nghề này chi cho khổ dữ vậy cũng vì tham muốn mà ra quý vị ơi cho nên con xin thưa với quý phật tử mình biết tu rồi tin sâu vào nhân quả thiện ác tội phước chúng ta nguyện sống đời đạo đức mọi hoàn cảnh không làm bất thiện dù khó khăn phát triển hạnh lành dình tâm giữ ý tịnh thanh là lời Phật dạy đành rằng xưa nay đó quý vị không có đổ thừa hoàn cảnh nha chúng ta hay đổ thừa hoàn cảnh khó khăn quá cho nên tôi mới như vậy người biết tin hiểu sâu sắc về nhân quả không có đổ thừa hoàn cảnh gieo nhân gặt quả à quý vị rồi quý vị hàng ngày để đối trị cái lòng tham muốn dục vọng đê hèn đó thì quý vị thường phát tâm xả thí đi quý vị ơi của tiền vốn chẳng bền lâu phát tâm xả thí để bắt cầu về quê vật chất tài sản trên thế gian này hữu hạn lòng tham muốn của con người vô cùng vô tận chỉ khi nào quý vị hàng ngày muốn có được niềm vui hạnh phúc không phải là sự chiếm đoạt chiếm hữu chiếm dụng mà là có được hạnh phúc an vui đâu quý vị mà đó là sự ban tặng xả thí cho đi ban tặng hạnh phúc niềm vui đến với tha nhân đó chính là cách gieo mầm hạnh phúc cho mình vậy đó Hiểu được điều này rồi Thực tập xả thí đi quý vị Tiền của tài sản chúng ta tạo ra bằng mồ hôi Bằng công sức lao động Bằng nghề nghiệp lương thiện chánh đáng Chúng ta biết sử dụng Biết sử dụng đồng tiền đó cho có giá trị cho có ý nghĩa đem cái phước báo của mình có được ban tặng cho chúng sanh cùng hưởng còn có biết bao nhiêu người gặp hoàn cảnh khó khăn bệnh tật không tiền than thuốc nghèo đói khổ sở chúng ta thực hành bố thí cúng dường đó là một phương cách bán nghèo mua giàu sẽ tạo nên phước báo giàu sang cho mọi chúng ta còn nhắm mắt xuôi tay bỏ ráo lại hết cho nên tiền biết xài thì đồng tiền đó hiền giống như là phật tiền chẳng biết xài tiền giữ như là ma phật ma chỉ tại người ta chứ tiền với bạc vốn là vô tri mong sao quý phật tử đừng vì đồng tiền đó nó biến mình trở thành một kẻ nô lệ để cho nó sai sự mình bản thân mình phải biết rõ tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu hân quy tứ đại bổn lai không tài sản tiền của nó thuộc về năm nhà nhà nước nhà lửa nhà giặc nhà con và nhà vua đó nó không có bền chắc nay nó ở tay người này mai nó ở tay người khác sống chúng ta còn không giữ được đừng nói là sau khi chết nhắm mắt xuôi tay bỏ ráo lại hết quý vị ơi của trần ta trả lại cho trần bao nhiêu tội lỗi phần mình lãnh riêng nhớ rõ điều này cho nên quý phật tử càng phát tâm xả thiên để đem lại hạnh phúc an vui cho tha nhân cũng chính là cách gieo trồng phước báo cho bản thân mình đó quý vị rồi quý phật tử để đối trị cái lòng ham muốn dục vọng đó hằng biết đủ đi quý vị với cái nhận thức biết đủ biết đủ là đủ đợi đủ không bao giờ đủ khi khi nào quý vị cảm nhận rằng đối với những gì hiện tại mình đang có mình biết đủ và đối với những cái chưa có mình không ham cầu là quý vị có được hạnh phúc an vui trong kinh di giáo đức phật dạy như sau người biết đủ tuy nghèo mà giàu người không biết đủ tuy giàu mà nghèo người biết đủ tuy nằm dưới đất co tay làm gối ăn cơm hẩm ướt uống nước lã vẫn cảm thấy an vui Người không biết đủ dù ở thiên đường cũng không vừa ý nữa quý vị Và xin kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện như sau Ngày xưa có một người đàn bà nọ Chồng mất Để lại cho bà một đứa con nhỏ Còn ẩm trên tay Bà mang thân bệnh tật Hàng ngày ẩm đứa con phải đi xin khắp đầu đường xó chợ Nhờ vào tấm lòng bác ái của bá gia bá tánh để đánh đổi cho mình có ba bữa ăn và nuôi con của mình có được cháo sữa để sống qua ngày ngày hôm đó trời đã lạnh mưa rơi tầm tã mà đi đến nhà nào người ta cũng đóng cửa hết không xin được bà vừa đói bà đi lang thang ẩm đứa con và cứ kêu trời ơi sao ông bất công quá người ăn không hết kẻ lần không ra đổ lỗi cho ông trời là sao ông bất công quá đi trời ơi tại sao ông không nhìn xuống coi biết bao nhiêu người đang khổ sở mà ông lại đành lòng để cho người ta sống một đời sống cơ hàng khốn khổ vậy sao còn có biết bao nhiêu người ăn dư của thừa tại sao ông lại đành lòng như vậy sao không biết chia sẻ cho những người đói khổ đang kêu riêu như vậy thì bà đi ngang qua một cái hang động nghe tiếng vang vọng từ hang động và cái tiếng vang vọng ra như thế này cho bà một cơ hội đó hãy vào trong muốn lấy cái gì lấy đi nhưng nhớ chỉ cho bà có 70 giây thôi 70 giây vào trong lấy cái gì lấy 70 giây thôi thì cửa hang động sẽ đóng lại nên nhớ đừng quên cái chính tiếng nói từ hang động vọng ra như vậy cho bà 70 giây muốn lấy gì lấy đi nhưng mà nhớ đừng quên cái chính nghe bà mới ẩm đứa con bà bước lại ngay gần cửa hang động bà nhìn vào thì ôi lòa con mắt của bà luôn nào là vàng ngọc châu báu gì trong đó nó sáng rực chói sáng ra bà mới nhào vô ẩm đứa con nhào vô trong hang động bà mới hốt quý vị ơi hốt vàng hốt tiền hốt ngọc hốt bạc hốt đủ thứ hết bà mới lấy áo khoác của bà đó bà dồn hết vàng bạc vô trong đó rồi có một cái khăn mà bà trùm cho đứa nhỏ đang lúc lạnh lẽo bà cũng lột luôn cái khăn của nhỏ để bà túm tiền nữa chứ túm vàng nữa chứ rồi bà quăng nhỏ nằm ở dưới dưới đất đó bà nhào vô bà hốt nào hốt vàng hốt tiền quải rồi cái ở bên trong tiếng gian vọng lại nói tiếp đây còn thời gian ngắn ngủi nữa thôi bà muốn lấy bao nhiêu thì cứ mặc tình mà lấy nhưng nhớ đừng quên cái chính nha bà nghe nói như vậy là không còn bao nhiêu giây 20, 19, 18, 17, 16, 16 giây, 15 giây Rồi tiếp tục còn 10 giây, 9 giây, 8 giây, 7 giây, 6 giây, 5 giây, 4, 3, 2 còn một giây cuối cùng nữa bà còn chụp thêm một cái thổi vàng nữa rồi cái bà ôm một đống vàng bà chạy ra ai ngờ đâu vừa chạy ra khỏi hang động thì cửa hang động đóng lại một cái rầm cái bà quay lại con tôi đâu con tôi đâu bà lo hốt vàng bà quên thằng nhỏ rồi quý vị ơi cái lòng ham vậy đó nha lo hốt vàng không mà quên nhỏ mà cái tiếng vang vọng từ hang động nói ra lấy bao nhiêu thì cứ lấy đi nhưng mà nhớ đừng quên cái chính lúc này bà quăng một cái đống vàng ngọc đó bà quăng hết bà đập cửa hang động và bà nói mở cửa ra mở cửa ra để cho tôi đem con tôi ra đây vì con tôi chính là sự sống của tôi chồng tôi mất đi rồi để lại đứa con tôi tưởng chừng như có thể tuyệt vọng tự tử chết được nhưng mà vì thương con cho nên mới nấm níu sống vì con nào ngờ đâu bây giờ tham vàng mà bỏ con rồi lúc này bà có cố đập cửa và kêu mở cửa ra cho tôi lấy con tôi tôi không cần gì cả tôi không cần tiền vàng bạc gì cả tôi chỉ cần con tôi thôi nhưng dù cho bà có kêu có réo bao nhiêu thì cửa hang động vẫn đóng chặt và không có một tiếng tâm nào vọng lại cả Lúc này bà đã tuyệt vọng mỏi mòn và chết ở nơi trước cửa hang động đó với một đống vàng Đống vàng ở đó cũng vô ích mà thôi Câu chuyện nghe giống như là một câu chuyện ngụ ngôn Không có hợp Nhưng mà triết lý của câu chuyện này Để nói lòng ham muốn của con người Giống như cái túi không có đáy Bao nhiêu cũng không đủ không đầy đâu quý vị chỉ khi nào quý vị biết bằng lòng với đời sống hiện tại của mình thì quý vị mới có được hạnh phúc an vui còn ham cầu nhiều mơ ước nhiều không bằng lòng với đời sống hiện tại của mình mà cứ tham cầu tìm kiếm hoài thì quý vị sẽ vĩnh viễn là những người nghèo và sống trong khổ đau mà thôi thì là một người phật tử chúng ta phải biết rõ không có lửa nào bằng lửa tham dục kinh pháp cú câu số 202 nha Phật dạy không nào không có ngọn lửa nào bằng lửa tham dục và cũng không có cái ác nào bằng cái ác sân giận không có nỗi khổ, khổ nào sánh bằng cái khổ uẩn và không có cái lạc nào bằng cái lạc tịnh lạc niết bàn kinh pháp cú câu số 202 Đức Phật dạy như vậy thì là một người phật tử chúng ta đừng để cho ngọn lửa tham dục nó thiêu đốt mình để biến mình trở thành một cái loài ngạ quỷ khao khát thèm thuồng vơ vét chiếm đoạt chiếm hữu chiếm dụng tài sản tiền của mình tạo ra bằng mồ hôi bằng công sức lao động bằng nghề nghiệp lương thiện mà quý vị còn không gìn giữ được thì muốn chi cái của phi tài làm sao giữ được với một đời sống ít muốn biết đủ với một đời sống biết chia sẻ ban tặng đó là hạnh phúc nhất trần gian đó quý vị rồi chúng ta nhận thấy cái khổ thứ hai về mặt tâm lý đó là cái khổ sân giận sân nó làm cho con người chúng ta giống như đang ở trong cảnh giới địa ngục phải không quý vị ai mà để cho lửa sân giận nó thiêu quỷ đó thì nó thiêu tất cả những công đức phước lành và nó làm cho cháy lan hết liên lụy hết cả một làng cả một xóm làm tổn thương những người chung quanh nữa quý vị chúng ta là một người học phật phải làm chủ lấy mình đừng để cho lòng sân giận nó tác động nó chi phối đưa ta vào trong cảnh giới địa ngục trần gian đó quý vị khổ đau dữ lắm đức phật đã từng dạy một đốm lửa sân có thể thiêu hủy cả một khu rừng không công đức một niệm sân tâm khởi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng mở ra quý vị biết không có cái ông phật tử này nè ông ta mua được dành dụm mua được một chiếc xe hơi mà chiếc xe hơi đó ông ta định rằng mua xong rồi sẽ đi đến chùa để làm công quả chở với thầy đi đám chở với thầy đi công việc để làm chút công quả công đức mua được chiếc xe về cái ông mừng dữ lắm xe mới tin à dành dụm bao nhiêu năm trời mới có được số tiền mua được chiếc xe đó quý vị ông mới đem về cái ông rửa xe ông đang xịt dồi ông rửa ông chùi chiếc xe cho nó đẹp nó láng nha ông cứ đi qua đi lại mà trong lòng rất là vui bỗng dưng có đứa con trai nó 5 tuổi à nó chạy chơi xong rồi cầm viên gạch vậy nè nó lợi nó ngay cái chiếc xe mới của ông nó viết chữ nó quẹt chữ trên đó ổng đang cầm cái mỏ lết ra để ổng ổng à, à, sửa chiếc xe ổng mới vừa cầm mỏ lết ra cái ông nhìn thấy nó cầm viên gạch mà ổng quẹt nó quẹt lên chiếc xe như vậy ông giận quá ổng ổng thấy trầy rồi ổng mới bắt nhỏ nó kéo lại và xè đôi bàn tay của nhỏ ra ông lấy cái mỏ lết ổng quết vào trong cái tay bàn tay của nhỏ quết mà lúc này trong lúc giận đó cái năng lực ở trong lúc sân giận á, nó mạnh lắm cho nên ổng không có biết lúc ổng giận ổng làm như vậy là con nhỏ đau ổng quất xuống bà bằng cái mỏ lết ổng nện vào bàn tay của đứa bé nhỏ xíu nó dập hết bàn tay này dập hết bốn ngón dập xương á nát hết bốn ngón bàn tay bên đây dập bốn ngón luôn nhỏ nó khóc thất thanh mà ổng cũng không hết cơn giận nữa bà vợ ở bên trong nghe tiếng nhỏ khóc la hét lên như vậy nhào ra thấy cái tay nhỏ chảy máu rớm máu hết mà dẹp lép hết bốn ngón tay bên này bốn ngón tay bên kia bà hoảng hốt bà ấm nhỏ bà sắp bà chạy đi đến bệnh viện đến bệnh viện rồi thì bác sĩ phải lắc lóng hết con của hai ông bà này suốt cả đời phải bị tật nguyền là bởi vì bốn ngón tay bên đây lắc lóng ra hết giống như tay cùi vậy đó bốn ngón bên đây cũng y hệt vậy lúc mà ổng nguôi cơn giận rồi ổng mới vào trong bệnh viện thăm đứa con nhìn thấy tay của con mình mấy cái lóng tay mà bị lắc ra hết như vậy ông cảm thấy hối hận vô cùng ông chạy về nhà cái ông đá vào trong chiếc xe ông nói tại mày mà tao hại đời con tao nè rồi ông đến ông đá chiếc xe hơi đó ngay cái chỗ mà trầy trụa nhỏ nó viết lên đó cái ông nhìn kỹ coi nó viết hàng chữ gì quý vị biết thằng bé nó viết cái gì hay không ba ơi con yêu ba quá ông ông đọc được cái hàng chữ đó ông xỉu liền không có bình tĩnh nữa rồi nó bộc bạch cái tình cảm yêu quý đối với ba của nó bằng cách nó viết ở trên chiếc xe nó đâu có biết là chiếc xe đó viết lên sẽ bị trầy nó cũng không biết rằng chiếc xe đó ba nó quý ba nó yêu cỡ nào nó viết lên chiếc xe để nó bộc bạch cái tình cảm của nó nó yêu quý ba nó mà nó để ba ơi con yêu ba quá ông đọc được hàng chữ ông xỉu liền quý vị tại vì lúc sân giận mình không kiềm chế không làm chủ được hối hận cả đời luôn quý vị ơi có những lúc trong lúc mà chúng ta sân giận nổi lên chúng ta không làm chủ bản thân mình tạo ra tội và nghiệp rất là nhiều cho nên nói giận lên là phát cơn điên người khôn quá dại người hiền quá ngu đó quý vị Đức Phật dạy chúng ta dù ở trong bất cứ một hoàn cảnh nào hãy nhẫn nại ôn hòa mỗi khi gặp tức giận luôn bình tĩnh sáng suốt dù ở trong cảnh ngộ nguy nan nếu bạn tự có tâm an ở đâu cũng thấy như đang ở chùa đó quý vị ngược lại quý vị đang ở trong cảnh chùa và lam thanh tịnh như thế này mà chúng ta mất quyền tự chủ chỉ cần trước một hoàn cảnh không vừa ý không vừa lòng mà lòng sân nó khởi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng mở ra cánh cửa địa ngục mở ra và chúng ta lúc này bị ngọn lửa địa ngục nó thiêu nó đốt mình đó quý vị có nhiều người hàng ngày sống trong sân giận oán thù mà đâu biết rằng đó là cảnh giới địa ngục trần gian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 tạm trú Nơi cõi đời này cao lắm là một trăm năm ai cũng phải đi về hết Có ở lâu đâu mà hân hua tranh đua để làm gì Ai hân hua để họ ở lại cõi ta bà Ta nhất tâm niệm Phật để ta thưởng hoa miền cực lạc Nếu chúng ta không kiềm chế quá giải được lòng sân giận Thì nó tạo ra nghiệp chướng cho bản thân mình đây quý vị Có hai anh em nọ cha mẹ chết đi rồi để lại tài sản ruộng vườn tiền bạc mà trong tờ di chúc là chia đều cho hai anh em chứ không phải người nào nhiều người nào ít đâu mà nha sau khi chia tài sản ruộng đất xong rồi người em có tiền có bạc cho nên người em mới xây cái hàng rào chắn ngang ranh giới giữa nhà này với nhà kia nhà anh và nhà em chia ra rồi xong chắn ngang cái hàng rào xây lên cái ông anh thấy em mình có tiền xây hàng rào ngăn bích như vậy trong lòng rất là ấm ức tức qua kiếm chuyện qua kiếm chuyện nói là tại sao mày xây cái hàng rào mà lấn ranh qua bên tao mấy tấc đất cái ông em nói tôi lấn hồi nào nếu mà anh nói lấn thì anh đi thưa đi mời mời địa chính mời làng xã đến đây rồi cái đo đạt thử coi nếu mà tôi lấn qua thì tôi chịu trách nhiệm thì ông ta ông anh nó ông mới đi thưa ông đến chính quyền ông thưa thưa xong rồi cái người ta mới kêu địa chính đến đo đạt thì đo đạt ta nói cái phần này là đúng rồi còn cái phần kia là chẳng những không lấn qua mà nó còn xích qua dài tấc nữa nhưng mà do gì xây cái hàng rào á, kéo cái dây cho nó ngay nó thẳng thì có cái chỗ lấn qua chút nhưng mà có chỗ bị hẹp thôi bù qua chế lại anh em thôi vậy được rồi người ta xử quề cái ông thua rồi ông tức quý vị nên buổi chiều hôm đó ông em ông đang ngồi ăn cơm với vợ và đứa con gái người anh á, mua một cái chai axit đi thẳng vào nhà của người em tạt vào mình mình của người em nó bị tổn thương 95% đưa đến bệnh viện tử vong quý vị còn cái vợ của người em thì bị ngay cái bụng bị nát ngay cái bụng còn đứa con gái của người em cái mặt tiêu hết luôn rồi rồi chỉ vì có dài tất đất mà sân giận tranh chấp với nhau lời qua tiếng lại rồi anh em đưa đến một người chết và một người tù tội như vậy có đáng hay không quý vị con mong sao quý phật tử là người trí hiểu biết được phật pháp quý vị xả bỏ cái tâm ham đắm chấp thủ không có cái gì của ta hết chỉ là thứ ta dai mượn của trần thế trước sau sớm muộn cũng phải trả về và ở trong bất cứ một nghịch cảnh nào làm chủ lấy mình đừng để lòng sân giận tác động chi phối để rồi bản thân mình ở trong cảnh giới địa ngục trần gian mà còn làm khổ đau cho những người chung quanh đưa đến tai họa sinh tử luân hồi ở tương lai không thể chấm dứt được đâu quý vị cho nên nói cái khổ thứ hai về mặt tâm lý đó là lòng sân giận quý vị cần phải lưu ý nha ở trước một cái hoàn cảnh mà vừa ý vừa lòng thì quý vị đề phòng cái tâm tham còn ở trong một hoàn cảnh không vừa ý không vừa lòng quý vị làm chủ đề phòng cái tâm sân nha tham sân từ đó mà phát khởi rồi sở dĩ tham và sân phát sinh khởi niệm đó là do đâu vậy do chúng ta si mê không có hiểu biết thiếu hiểu biết đó cho nên trong kinh hoa nghiêm đức phật dạy là không sợ ham sân khởi mà chỉ sợ chúng ta giác ngộ chậm thôi tức là sợ rằng chúng ta si mê không hiểu biết thôi chứ chúng ta có được trí tuệ giác ngộ hiểu biết thì chúng ta sẽ ngăn chặn được tham và sân cho nên si mê đây là món độc hại vô cùng mà trong kinh pháp cú cũng như trong các bài kinh đức phật nêu rõ nguồn gốc của sinh tử luân hồi của đau khổ là do vô minh ham ái đó quý vị mà vô minh là cội gốc vì vậy toàn thể quý phật tử đây để cho chúng ta có được trí tuệ có được chánh kiến có được sự giác ngộ hiểu biết đúng đắn thì quý vị thường xuyên đi đến chùa để làm gì để học phật để nghe kinh để có được cái sự hiểu biết đúng đắn qua lời Phật dạy quý vị ngày xưa mình chưa hiểu biết Phật pháp chưa có cơ duyên thân cận thiện tri thức thính văn pháp âm thì quý vị nghĩ rằng cái gì cũng trường tồn vĩnh cửu phải không nhưng mà bây giờ mình biết tu học Phật Pháp rồi Đức Phật mở cho chúng ta có được con mắt trí tuệ để nhìn thấu Có cái gì trường tồn vĩnh cửu đâu Thân này còn không thật của ta thì cái gì của ta Kinh Pháp Cú câu số 62 Phật dạy Con ta tài sản ta Chỉ có người ngu thường nghĩ thế Thân này còn không có Con đâu tài sản đâu quý vị Giác ngộ Mở con mắt trí tuệ để nhìn thấu rõ Không có cái gì là của ta hết Cái thân này còn không thật của mình Thì cái gì là của mình Tất cả chỉ là do sự dai mượn từ nơi các duyên thôi quý vị trong cuộc sống hiện tại khi quý vị có tinh thần giác ngộ nhìn thấu rồi thì quý vị mới buông xuống được nhìn thấu quý vị mới có thể có đầy đủ năng lực để vượt qua tất cả những nghịch cảnh trước duyên của dòng đời để kiến tạo cho mình niềm vui và hạnh phúc an lạc cho nên trong ba cái khổ về tâm lý tham sân và si chỉ cần quý vị có tinh thần giác ngộ hiểu biết đúng đắn là quý vị sẽ chuyển hóa được tham sân phiền não nhưng làm sao để có được trí tuệ hiểu biết đó thì phải có hai điều kiện điều kiện thứ nhất là thân cận thiện tri thức điều kiện thứ hai thính văn pháp âm cho nên quý phật tử dù bận rộn với cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền hàng ngày con khuyên quý vị hàng tháng dành thời gian quý báu đi đến đạo tràng để nghe học chánh pháp nhờ sự nghe học chánh pháp sẽ giúp cho chúng ta nghe được những điều giá trị mà từ trước đến giờ chúng ta chưa có cơ hội được nghe sẽ hiểu được những điều giá trị mà từ trước đến nay chúng ta chưa có cơ hội để được hiểu và sau khi nghe hiểu rồi thì quý vị mới dứt trừ hết những mối nghi ngờ và có được sự nhận thức hiểu biết chân chánh đúng đắn và lấy cái sự hiểu biết đó làm con mắt sáng để hướng dẫn chỉ đường cho mình đi một đường danh lợi thế gian một đường dẫn đến niết bàn cao xa là người đệ tử Phật Đà nhủ lòng cho rõ để mà bước chân không tham danh lợi ở cõi trần đạo màu giải thoát ân cần dồi trao chỉ có khi nào quý vị có được trí tuệ giác ngộ hiểu biết đúng đắn thì quý vị mới chính chắn chọn cho mình con đường lý tưởng để đi còn nếu không quý vị nhìn ra đi giờ này ở giữa biển đời mênh mông bao la đó trong chúng sinh có nghìn có muôn có triệu có ức được nghe kinh được nghe pháp có được mấy người không duyên khó gặp người ơi gặp rồi lại bỏ đó là người quá mê quý vị không có duyên không dễ gì nghe được Phật pháp mà không có cơ hội nghe được Phật pháp thì làm gì giúp cho chúng ta có được sự hiểu biết chân chánh đúng đắn phải không quý vị do đó quý Phật tử hãy trân trọng quý kính cái việc đi chùa học Phật nghe kinh điều này rất là quan trọng Đức Phật dạy chúng ta Như Lai không phải là thần linh thượng đế Như Lai không có quyền năng ban phước cho ai đâu như Lai chỉ là vị hướng đạo sư Là vị thầy dẫn đường cho chúng sinh trong đêm tối Vì lẽ đó đến với đạo Phật Mà chúng ta không hiểu gì về Phật Đó là hủy bán Phật Nếu chúng ta đến với Phật chỉ xem Phật giống như là thần linh thượng đế cầu Phật ban cho con cái này ban cho con cái kia mà không gieo trồng cái nhân không thực hiện đúng theo lời Phật dạy mà chỉ ngồi đó để cầu để mong thôi thì đó là điều không thể được quý vị phải có chánh tính phải có chánh kiến để giúp cho chúng ta có niềm tin sâu sắc về nhân quả giúp cho chúng ta hiểu biết sâu sắc về nhân duyên quả báo đó để mỗi người hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hành vi tạo tác của chính mình mình là người chủ tạo nghiệp không ai có quyền ban phước cho mình đâu quý vị ơi xin kể cho quý phật tử nghe ngày xưa khi đức phật còn tài thế thì ở nước Kosala có vua Ba Tư Nạc vua Ba Tư Nạc đây có một cô công chúa con gái đó là công chúa Nhật Quang Nết Na Thùy Mị cũng là một người Phật tử thuần thành mến đạo tin hiểu sâu sắc về nhân quả chiều nào rảnh rỗi thì vua Ba Tư Nạc đều gọi công chúa Nhật Quang đến hầu trà cho vua cha bữa hôm đó vào một buổi chiều nhàn nhã nhà vua gọi công chúa đến để hầu trà nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều diễm lệ của đứa con gái mình cũng như nhìn thấy con gái của mình nó nết na thùy mị nhà vua giúp rất là hài lòng vừa ý quay lại nói với công chúa nhật quang này con gái con có biết đời này con có phước lắm hay không và cái phước con đang hưởng đó là do vua cha ban cho con con có biết hay không con gái với câu nói của vua ba tư nạc đó công chúa nhật quang trả lời rằng Thưa vua cha, con biết cha mẹ là người sinh con ra và cho con có được một đời sống vinh hoa phú quý như thế này. Nhưng thưa cha, con đã từng nghe Đức Thế Tôn chỉ dạy không ai có quyền năng ban phước cho ai. Sở dĩ đời này con có phước sanh ra trong gia đình này làm con của cha của mẹ để hưởng vinh hoa phú quý kẻ hầu người hạ niệm ấm chăn êm ngọc ngà châu báu là do đời trước con tu phước rồi cho nên đời này con mới được hưởng phước chứ phước phần này không phải vua cha là người ban tặng cho con đâu nghe con gái của mình nói như vậy vua ba tư nặc ông giận run người hết ông không ngờ lời nói này lại thốt ra từ nơi cửa miệng của đứa con gái mà mình yêu quý nhất nó phản với mình nó nói rằng phước này không phải do mình ban cho nó mà nó tự tạo ra từ đời kiếp trước ông vua ông buồn dữ lắm tối đêm hôm đó vua ba tư nạc đâu có ngủ được đâu ông trăn trở trên lông sàn cái ông giận quá sáng ra ông mới gọi một vị quan cận thần khanh đi ra ngoài thành xá vệ khanh đem về cho trẫm bắt một cái gã ăn mài bằng tuổi như công chúa vậy đó đem về đây cho trẫm cái vị quan cận thần mới mở cửa thành bước ra thì nhìn thấy bữa đó cái nhân duyên sao nhìn thấy một cái chàng thanh niên trẻ tuổi nghe mà ăn mài ngủ ở ngay cái cổng thành bắt anh ta đem về anh ta không biết mình mắc phải cái tội gì mà bị bắt đến gặp vua khi vào anh ta còn run rẩy nhà vua mới gọi công chúa nhật quang đến vua ba tư nặc mới nói như sau này con gái hồi hôm qua con gái nói với cha cái gì con có biết không con nói rằng cái phước phần mà con hưởng bây giờ không phải vua cha là người ban cho con mà đó là do con đã tạo cái nhân phước lành từ đời trước đời này con hưởng vậy thì vàng ngọc châu báu con trả lại cho cha hết cha gả con cho cái thằng ăn mài và con chứng minh cho cha thấy đi đó là cái phước của con tạo và cái phước của con hưởng không phải nhờ giả vào ai thì con chứng minh cho ta cha thấy điều này thì cha mới tin ông mới gọi cái công chúa đến và dẫn công chúa bắt bỏ hết trang sức ở lại và cho ba bộ đồ giải đi theo cái gã ăn mày để tự hưởng phước phần của mình đi công chúa biết vua cha hiểu lầm câu nói của mình rồi công chúa nói đây là đứng về mặt nhân quả mà đức phật dạy không ai ban phước cho mình hết mình tự tạo rồi mình tự hưởng mình tự làm tự mình tự chịu nhưng mà không ngờ vua cha bắt lỗi là nói công chúa phản phủ nhận hoàn toàn cái công ơn của cha mẹ gả công chúa cho cái người ăn mày công chúa lẻo đẻo đi theo cái tỉa ăn mày đó đi một ngày đường rồi mới hỏi nhà chàng ở đâu anh ta mới nói tôi đâu có nhà đâu tôi ăn mày mà anh nói nhà ai ta cũng có quê hương cũng có cha có mẹ có nhà có cửa có xóm làng tại sao chàng nói không có nói cha mẹ tôi chết hết rồi để lại tài sản bao nhiêu tôi ăn chơi kết bạn xấu cờ bạc tiêu hết rồi bây giờ còn có một mảnh đất quan sơ mà bán người ta không mua cho người ta mướn không ai thèm mướn bởi vì lâu năm rồi cỏ lát nó mọc hơn nóc nhà luôn công chúa nói thôi thì còn miếng đất đó dẫn về mình canh tác mình trồng trọt mình sống đôi tay của mình có thể làm nên tất cả người thanh niên này mới dẫn công chúa nhật quang về cái mảnh đất quan sơ mà đây là tài sản cha mẹ của anh ta để lại cho anh ta cuối cùng còn lại đó cái công chúa nhật quang mới đến đó sáng hôm sau mới bảo với chồng canh tác nha làm cỏ xong rồi để gieo giống gieo giống trồng trồng khoai người dân ở vùng đó nghe công chúa nhật quang bị vua cha phạt gã cho ăn mài họ thương tâm lắm công chúa là một người hiền đức hay bố thí giúp đỡ người nghèo họ mới đến họ giúp làm cỏ tiếp chỉ trong vòng buổi sáng thôi là làm sạch cỏ hết khu vườn đó rồi họ lại đốn tre để giúp cho công chúa Nhật Quang xây căn tròi cho vợ chồng ở qua ngày hôm sau công chúa Nhật Quang cùng với chồng đi ra cuốc đất để gieo giống nha mới vừa cuốc có ba lớp đất cái bắt gặp được hai hũ vàng hai hũ vàng này cha mẹ của người thanh niên đó biết con mình ỷ lại ăn chơi cho nên giấu tài sản và còn ghi trên cái hũ đó đây là tài sản cha mẹ để lại cho con khi nào con biết hồi tâm lo đầm ăn lo cuốc đất trồng trọt thì con sẽ hưởng được số tài sản này công chúa nhật quang mới bảo với chồng lấy một ít cân cất căn nhà lấy một ít làm vốn một ít đem bố thí cúng dường chỉ trong vòng một năm thôi công chúa nhật quang cùng với chồng của mình đã trở thành nhà tỷ phú rồi quý vị lúc này vua ba tư nặc nhớ con quá đi và thấy mình phạt con mình như vậy quá đáng hối hận và không biết giờ này công chúa nhật quang phiêu bạc ở phương trời nào có cơm ăn có áo mặc có lành lặn hay không thì mới sai quân lính đi tìm tìm đến nhà của công chúa Nhật Quang họ trở về báo tin cho vua Ba Tư Nặc bây giờ công chúa sống hạnh phúc lắm nhà giàu trở thành tỷ phú của vùng đó vua ông đâu có tin đâu ông đi xe ngựa đi đến nơi đi kiệu đến nơi ông coi coi chính mắt ông thấy thử coi chứ tai nghe cũng chưa tin nữa nha khi ông đi đến nơi ông gặp lại con gái của mình cha con gặp nhau vừa mừng vừa tuổi công chúa nhật quang mới kể lại sự tình lúc này vua ba tư nặc mỉm cười và xác nhận rằng giờ đây thì cha mới tin vào lời của thế tôn chỉ dạy không ai có quyền năng ban phước cho ai chỉ khi nào chúng ta gieo nhân nào thì chúng ta sẽ gặt hái quả báo đó đó quý vị ơi không ai ban phước cho mình đâu nha mong sao quý phật tử có được cái tinh thần hiểu biết đúng đắn chánh kiến chánh tư duy về mặt nhân quả để hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hành vi tạo tác của chính mình còn người thiếu hiểu biết người ngu si tà kiến thì người đó sẽ lầm lũi đi trong bóng tối của đêm đen tạo nghiệp để rồi bản thân mình phải chịu quả báo và trong cái chủ đề ngày hôm nay con muốn gửi gắm cho quý vị cái gì khổ nhất trên đời thì chính vô minh thiếu hiểu biết là khổ nhất trên đời đó quý vị bây giờ chúng ta có đầy đủ cơ duyên đi đến đạo tràng nghe học chánh pháp quý vị có được sự hiểu biết về nhân quả rồi phải không xin hỏi quý phật tử có tin nhân quả hay không có không quý vị tin nhân quả thì hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hành vi tạo tác của chính mình nha phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả mà cái kết quả chúng ta đã gieo trồng rồi nó đưa đến kết quả nào mình hoàn toàn gặt hái hết không ai thay thế cho mình đâu quý vị do đó quý vị hãy dè dặt từ cái nhân Cổ nhân có câu Bồ Tát sợ nhân nhưng chúng sanh lại sợ quả Bồ Tát biết rõ cái nhân mình gieo như thế nào Cái quả mình gặt hái như thế đó Cho nên làm gì cũng dè dặt từ cái nhân Còn chúng sanh thì sợ cái quả khổ Nhưng mà cứ tiếp tục gieo trồng cái nhân đau khổ Thì quả làm sao kết thúc được đây Hôm nay quý Phật tử tin hiểu sâu sắc về nhân quả rồi Có cái nhìn đúng đắn qua lời Phật dạy biết rõ thế gian vô thường cõi nước là giòn bở thân tứ đại này là khổ là không năm ấm là vô ngã nó sinh diệt nó biến đổi nó hư dối nó không thật Quý vị biết rõ như vậy rồi Mong rằng toàn thể quý Phật tử Hãy dứt các điều ác Làm các việc lành Và hàng ngày nhiếp tâm ý thanh tịnh Trong câu hồng danh A-di-đà Phật Gieo trồng chánh nhân tịnh độ Để đời sống hiện tại Thân tâm của chúng ta luôn an lạc Phước huệ mỗi ngày được trang nghiêm Sở nguyện chắc chắn được tùy tâm Và sở cầu như ý đó quý vị nếu chúng ta chuyển hóa được ba cái nỗi khổ của tâm lý là tham sân si mà mình chuyển hóa được rồi thì chúng ta ngăn đóng được ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh kết thúc cái nỗi khổ của tương lai là chấm dứt ba đường ác sở dĩ ba đường ác mở cửa đó là do đâu vậy tham sân và si do cái lòng tham nó xúi dục khiến cho chúng ta tạo ác nghiệp nó đưa về mình vào trong cảnh giới của loài ngạ quỷ do lòng sân giận quán thù chi phối khiến cho chúng ta tạo ác nghiệp nó đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục do si mê tà kiến thiếu hiểu biết không phân định phải quấy tốt xấu thiện ác chánh tà khiến cho chúng ta tạo nghiệp do đó mà đưa chúng ta vào trong cảnh giới của loài bàn xanh muốn ngăn dứt ba đường ác địa ngục ngạ quỷ xuất sanh chỉ cần quý vị chuyển hóa tham sân si phiền não là sẽ chấm dứt liền ba đường ác ta gọi là tam ác đạo vậy thì quý phật tử hiểu rõ được phương cách tu hành theo đạo phật rồi đó nhận diện ba cái khổ về thân đó là già bệnh chết ba cái khổ về tâm đó là tham sân và si và trong đó si mê vô minh không hiểu biết là căn bản để cho chúng ta tạo vọng tác vô lượng vô biên tội và nghiệp và chính vì tội và nghiệp đó nó cũng có đủ năng lực đưa chúng ta trôi lăn trong kiếp sống luân hồi quá nhiều đau khổ này muốn chấm dứt khổ đau thì quý vị phải đoạn trừ cái nhân mà đoạn trừ cái nhân đó là chuyển hóa ham sân si phiền não đó quý vị kính nguyện hồng ân tam bảo hằng gia hộ cho toàn thể quý phật tử đây hiểu rõ cái gì khổ nhất trên đời đoạn trừ tận gốc rễ của những nỗi khổ niềm đau đó thì cuộc khổ đau sẽ kết thúc niềm vui luôn có mặt hạnh phúc luôn đón chào huynh đệ chúng ta nhất trí cùng nhau nhất tâm niệm phật để trở về tây phương cực lạc và xin gửi tặng quý vị một lời khuyên ta bà đau khổ cực lạc an vui hãy cùng phát nguyện về đó để cùng với thượng thiện nhân tu tiến không lùi và nơi liên qua chính phẩm là nơi chúng ta gửi chất hãy phát lòng chân phật thật niệm a di đà phật thiết tha ngay bây giờ buông bỏ tham sân si phiền não chuyển hóa những cái nghiệp xấu ác tích cực tu tạo những hạnh lành hồi hướng tây phương trang nghiêm phật tịnh độ ba đường thoát khổ biển nghiệp vượt qua về tựa nương từ phụ di đà nơi chính phẩm liên qua thất chất cây bảy báo nhiệm màu rõ thật đất vàng rồng trải cát lưu ly cõi tây phương chẳng thể sánh bì mong tất cả đồng quy tịnh thổ a di đà phật